bắt đầu thoa bánh hỏi nha mọi người trét dầu lên ăn cho nó béo và nó thơm cái này là à, lá hẹ nha mọi người bánh hỏi thì phải ăn à, với lá hẹ nó mới ngon được nó mới thơm đúng không à, tâm đúng rồi hai xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và hôm nay mình sẽ làm một món ăn đặc sản của Bình Định mà nhắc tới Bình Định thì chắc có rất rất là nhiều đặc sản nha các bạn nhưng mà mình sẽ thực hiện món bánh hỏi cháo lòng mình rất là thích món này nhà mình ai cũng thích hết nên hôm nay mình sẽ quyết định làm món này để ăn nha các bạn và bây giờ mình sẽ đi thực hiện cái món này thôi nào bây giờ mình sẽ thực hiện món ăn này nha các bạn mình đang luộc uh, lòng heo thịt heo gan heo cái này là sáng giờ mình đã mua sẵn rồi trong lúc chờ đợi cái này chín á thì mình sẽ đi lặt rêu lạch rêu và làm tha bánh hỏi nha các bạn bánh hỏi mình cũng đã mua sẵn rồi nhưng mà mình chưa tha bây giờ mình sẽ tha tho, dầu à tho <laughs> cái đó gọi là lá hẹ chứ không phải là lá hành nha các bạn ăn với lá hẹ nó mới thơm vớt bọt ra nha mọi người thịt này chắc cũng gần chín rồi bây giờ mình sẽ thắng dầu để thoa lên bánh hổ nha mọi người cho nó thơm bắt đầu thoa bánh hổ nha mọi người trét dầu lên ăn cho nó béo và nó thơm cái này là, à, lá hẹ nha mọi người bánh hổ thì phải ăn à, với lá hẹ nó mới ngon được nó mới thơm đúng không à, tập đúng rồi nãy giờ mình đã thoa bánh hỏi nha mọi người rất là nhiều luôn cái này là một bánh hỏi chưa có thoa dầu về mình tự thoa đó nhiều quá trời nhiều không biết không biết là ăn có hết không hôm nay thì chỉ có hai chị em mình ăn thôi có nhiều loại hình ngành thơm thông giao thông Mình đã làm xong một mâm bánh hỏi cháo lòng rồi nha các bạn Đây là tô cháo để ăn kèm Cái đây là cháo lòng nha mọi người Rất là ngon luôn Bây giờ mình luộc bắt đầu ăn nha mọi người ơi Mời các bạn ăn cùng mình nha mình cùng Bánh hỏi thức món ăn mình làm Bánh hỏi cháo lòng là đặc sản quê mình nha các bạn Ăn kèm với thịt heo nha các bạn Cái này là bánh hỏi nha mọi người Bánh hỏi này ăn kèm rau Cái này là thịt heo luộc nha mọi người Gan heo, lòng heo có đủ tất cả luôn Đó Mời mọi người nha À quên quên Chấm cho này Mời mọi người này Mời các bạn ăn cùng chị em mình Ừ. ngon quá ngon lắm mọi người béo béo thơm thơm lòng ăn dai dai ngọt ngọt chén nước mắm chua ngọt rất là ngon mời mọi người ăn bánh hỏi của mình nha thơm mùi lá hẹ bánh hỏi phải ăn kèm với lá hẹ nha các bạn Nên rau là rùi theo đói à Mùa này là một rùi nữa sao Mình ăn kem đậu, kem đậu sắm nha mọi người Cho nó ngon Đúng rồi quá, Ngon lắm mọi người ơi Anh hồi quê mình ăn phải nói là Xuất sắc Hết sảy Bá cháy tuyệt vời mà ông mặt trời mọi người ơi ngon quá ngon quá mình sẽ ăn với bánh tráng món này mà ăn ăn vào buổi sáng là nhức nách mọi người rất là ngon vô nước mắm chảy nè đã quá lâu lâu ăn cái này là rất là đã đó mọi người ăn một mâm khổng lồ thì còn gì bằng miếng bánh quay ok bây giờ mình sẽ ăn kèm với bánh tráng món này ăn kèm bánh tráng nho bánh tráng nhúng á mọi người rất là ngon luôn đã quá mọi người ăn vô phê quá mọi người gan nha mọi người ăn kèm miếng gan nha gan này rêu thơm này dưa leo này mình sẽ ăn kèm vào một miếng bánh hỏi đây là bánh tráng mình sẽ ăn kèm với, với bánh miếng nước mắm cuốn chung lại ăn rồi thì là đã gan ngon à? gan ờ, béo béo mọi người à? cái này là cuốn qua anh đã mọi người ngon xuất sắc mọi người bá cháy bò chét chờ bánh hồi đã món này là mình thích ăn lắm này món này là thích ăn vào buổi sáng nha mọi người rất là đã ở quê mình là đặc sản món bánh hồi này nên là bánh hồi được làm bằng máy á mọi người bánh hồi tươi luôn rất là ngon luôn mọi người ơi ăn đã theo mấy chỗ khác thì ờ, bánh hồi khô bánh hồi khô á người ta bán trong siêu thị á về mình phải hấp lên lại cái này bánh hỏi tươi á mới làm một ăn rất là đã mọi người ơi ừ. đó mời mọi người nha bánh này nó hơi cứng nên là cuốn nó không được đẹp rất là ngon mọi người ơi ngon thật luôn á ngon không biết chị em mình ăn ăn hết cái mâm này nữa sáng dậy sớm đi chợ về chuẩn bị ăn sáng cũng là ăn trưa luôn nha mọi người ngon đã dạ. ăn kèm bánh tráng rất ngon rất là đã quá ăn sáng mà đi chợ từ lúc 7 giờ sáng về yeah. có hai chị em làm lay quay lay quay làm giờ tới 10 giờ mới được ăn thôi trưa nay nhịn trời ăn sáng mà đói xỉu uhm. ngon quá mọi người ơi rồi lâu lâu ăn bánh hỏi đúng là đã đã cưng thèm đã cưng ghiền cho mình ăn kèm với um, thịt heo luộc rồi ngon. rau sống nữa béo mà ngon thơm đỡ ngán nữa béo béo ngon ngon thơm thơm hò quyền <laughs> lại mình sẽ cuốn bánh rau nha mọi người chứ nếu mà ăn bánh hồi không thì các hai chị em mình cũng thể làm ăn hết cái mâm này nè ăn không thì nó cũng hơi khô rồi có gì cũng vậy món ăn gì cũng phải có cái ăn kèm cho đỡ ngán mình nó hơi hơi đặc rồi à. kèm thịt heo và kèm lòng vào nha mọi người ừ, nóng quá nóng quá kèm vào ăn cho nó nó nó béo nha mọi người ngon ngon cháo rất là ngon cháo thơm mà. cháo rất là vừa ăn thơm ngon quá lâu lâu ăn bữa thịt đá luôn mọi người hai chị em mình mà ăn cũng rất là nhiều nhau hai chị em mình ăn rồi gần hết cái mâm này rồi đang cân sạch rồi mọi người còn một vài lá nữa nhưng mà vẫn còn thèm nên mình sẽ ăn tiếp tuy là có vẻ no cái bụng rồi nhưng mà ăn nó ngon cái miệng lắm mọi người ăn vô ngon miệng quá tôi muốn ăn biết ăn biết không được ăn mà Ờ. Làm cái này y ngồi tiệm làm được không? Y mấy mấy quán hàng sáng bán luôn ạ. Mình làm rất là ngon. Rất là đầy đủ. Nói chung món này là làm đầy đủ nhất luôn á. Mình đã ăn uh, xong rồi nha mọi người anh ờ, cũng ờ, sắp hết cái ờ, cái mâm bánh hỏi này rồi nếu mà mọi người có thời gian thì mình hãy mua những cái nguyên liệu này về làm cái món ăn sáng ăn cùng gia đình mình rất là tuyệt vời nha mọi người đảm bảo là bao ngon luôn rất ăn rất là đã nha mọi người bây giờ thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nếu các bạn mà yêu th yêu thích cái video này thì hãy like và subscribe để ủng hộ chị em mình nha cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình bye bye, bye.